Cho em chơi cái gì đây? Riêng người nè Cho con thế nhá Rồi 500 Như cũ à? Ăn đi Con cũ nhá, con cứ ẩm 1 triệu nhá À, vẫn ẩm luôn Đấy Xong kèo Đấy, hôm nay phải gỡ được Hôm nay phải gỡ được, không qua thua quá Bỏ Ôi trời ơi Bỏ luôn Cái bài gì? Thịt tốt này. Ừ. 5 lít. Đó 1 triệu cân. Thêm 1 triệu cân này với thêm 5 lít. Bỏ à? Bỏ hết rồi. Thêm 5 lít à? 5 lít thôi. Bán đầu nhẹ nhàng thôi. Được. Cân, cân luôn á, cân luôn á. Rồi, năm luôn. năm sao năm đâu mà cân. chứ, có những lúc năm mà còn thắng cả dạ. cả sấp luôn á. Tùy cánh người ta phải lá đánh. Đúng không? Nó hơn nhau thần thái. Đúng rồi. Sao phải xoắn quẩy. Đúng rồi cái ẩm nữa nhở thôi để cho em ấp thêm phát đi chia luôn ừ, cho em mày ấp <laughs> thêm phát được ấp thêm bên, bên Hawaii nhá nhắc cân thêm năm trăm đấy cũng cân thêm năm à, là cân chịu rưỡi đi thử xem tình hình như nào bỏ bà ơi bye hai bán đầu xấu thế thì em dương luôn Em phải nghiên cứu kỹ chứ Chị ra đi, 5 ừ. Anh rắn là 8 thôi mà chín Đấy là 9 Ăn được quá này ra đi ba nước bài thôi em ạ leo teo quá Hai nhà kia Gà đi leo teo quá, leo teo quá một triệu Em gái áo đỏ cân 2 lít 2 triệu Em gái có hai quả đồi to nhỉ Múc luôn Mình Đồi này nó có độ em Đây, đỏ không Đồi này có vun vun vun sới chưa? Vun sới cái gì? hai triệu nổi tiếng à? ôi chán thế không cần bỏ bỏ đi úp bài ôi tôi cả nhà cứ chơi đi nha rồi em đi vệ sinh tí đi đâu ấy đau bụng quá không biết sáng ăn gì bảo gà đấy Đây từ Đấy, mày có vẫn kỳ ván mới Đang cho cái vào đỏ lên Đau bụng mà Thêm bao nhiêu? Triệu Thêm triệu Bao nhiêu? Thêm triệu đuổi ngay từ tháng 1 À ừ, nhưng mà người ta không chạy 2 triệu cân thêm triệu Bài làng đỏ nha Chả biết được Bỏ mày làm mày đỏ hết dạ, được là ba triệu cân đúng không ừ. tạm thời là cân như đấy cân thì lăn chứ còn gì nữa dạ. à, à. cân này đúng không ừ. thêm triệu hai triệu ừ. cân cân này đấy thôi này tỷ số không biết là nghiêng với ai nhỉ là đi chín đen xì ừ chín mai ăn yeah liền Liêng Nếu mà mình cazo là mình đẩy hết đấy Thế thắng điểm nó không dám vào ừ. Mày này. mày đỏ lắm mày mình đen Từ sáng chưa được bán nào Ra này liêng ấy mà không ăn to nhà kia chưa gà chín điểm nữa đây nó gặp ra. gà gà gà gà ừ, đi Con này không ẩm đâu một triệu cân Thế thôi Thêm triệu Xấu thế, bài xấu thật đấy Xấu đừng đánh Thôi bỏ Bỏ bàn lên đây Sai đen 10 giây rồi Ca này Cái thật ừ. Thêm cân Cân của nhà ông đây Đấy, lại liêng. Lại liêng hai liêng Hai bán liêng nhỉ? Này nó không đuổi. Này à, đuổi. đẹp lắm. Gà cái này kìa. Vào gà đi. Không nhiều, nhà cái vào luôn. Bấm đây, cắt đi. Nếu cắt được tiền. Em gì? Vinh mấy cân có 1 triệu. Thế mà chết. đổi nó 1 triệu cũng không sao. em về một triệu con em con đây thế nào đánh đi à, con không đuổi à cân thêm năm trăm nghe kia cho hai nhà tự tin đánh con chị sợ gì mà như này là cân luôn ừ. như này là cân, ừ. cân à không thêm à thêm triệu thì cái thêm không cân này cái cân này Cái cân đi Thêm một triệu là cân Rồi đặt luôn Đặt luôn Sáu Tòi Bác đặt đi Tám Đặt thế nào Bảy chứ Bảy Bảy Bảy ăn rồi Năm rô Cứ lặt nhặt mãi được cái bà lật lật nhanh lên Sáu bảy bảy Mình cũng theo Mình biết là không có nước rồi Nhưng mà mình giỏi quá Ô chị có hình xăm đẹp nhỉ không thể tin được Giỏi liên tình Hả? Lắm hình xăm lắm Mình hỏi hình nào chị xăm chỗ nào đấy nào hả đây từ từ mãi được vắng nhất thì để cho em gì một tí chứ không nào nhỉ đánh đi đợi tí rồi à. nhà kia tí chị rồi từ từ bạn ông kia đâu từ từ con đánh nước con bài bỏ rồi ba nước bài đánh gì em bao nhiêu cân này một này hai này ba này bốn này năm thôi em bỏ tiếp thêm gì mà nhiều mấy điểm em lật cho xem nào bảy tám bảy cụ bảy điểm bảy điểm mà bỏ á bảy điểm bỏ bài bác đẹp chắc đẹp hơn bác mới làm năm củ thế thì kêu anh đừng kêu bác dạ anh ạ ở một gà đi hai nhà kia là cái gì không đấy tôi là một triệu đấy nhà kia chưa gà kìa ông ấy đấy rồi có một câu đủ nữa mà chờ tôi luôn hai triệu cân em ạ hai triệu cân út từ từ cứ lên bài đã hai triệu à ừ. có thêm gì không không hai triệu cân nhá hai triệu cân này một hai thêm 3 triệu nữa nhẹ nhàng thế ừ. thôi thành không ba triệu Dắt lấy, dắt lấy to vào lấy. Ờ. Từ sáng được mỗi ván, sợ nhỉ Này bày làng rất đẹp nhá Nhìn thấy vậy không mà biết bà làng đẹp ờ. năm Thế từ quá. sáng nhà làng toàn thằng em hả? Ừ, thêm 3 Ok Ừ, thêm là ba triệu Nhà này đuổi mấy triệu em? À, em thêm ba, ba cân nhá bảy triệu bảy triệu mấy cân bảy triệu cân Thế là trừ đi 5 triệu là mình thêm hai nữa cân nhỉ? 10 3 11, 12, 13, 14 cân này Anh bỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chục này Thành 5 triệu Ủa căng thế Ủa em thêm 8 triệu mới được cân Em phải thêm 8 triệu mới cân Ẻo ôi sao anh căng thế 8 triệu sợ gì 2, 3, 4 Tôi bảo cân để tôi cân cái bà 7, 8 8 thêm 2 2 triệu thôi Thêm mạnh vào chị nứt người cho em Mất người luôn 5 5 triệu 5 triệu còn cho làng chơi chứ đúng rồi phải có theo luôn gì Đấy, cái đánh mình bỏ luôn. Này, này, này, hôm nay anh bỏ lắm, anh toàn tìm vào bài chị thôi. 10 triệu cân. Hôm nay anh toàn tìm bài em còn gì nữa à? Này chín nước. Toàn chín nước. Đấy, mình toàn chín. ít nước hơn. mấy đấy. Thêm năm đấy. Thêm năm với lại với nãy hai củ kia nữa là em phải thêm bảy đây là cân 10 triệu là cân rồi đúng không đúng rồi. 10 triệu có thêm không thêm này đủ 10 triệu đúng à? đấy Ôi gớm à Căng đét đấy Ôi sợ thế Liên to rồi 10 triệu mình còn bao nhiêu tiền nữa đây này Mày vẫn bỏ đi Đây mình có 7 nước mình bỏ Bỏ cho nó ăn luôn Thêm 8 á 10 triệu Thêm 8 à 10 Cái 20 mới cắt rồi à? Dạ. ừ. em gái thêm mấy đâu phải xem làng đã à, đây còn đang đến, xem còn bao tiền em vừa nói là em đủ cho em thêm năm à thế thì có 15 thôi 7 20 này 8 nhà này có 15 thôi 10 11 12 lại thêm 13 14 15 đây là cân nhá ừ. 1 2 3 4 5 thêm 5 thêm 5 là mình phải 15 triệu mình mới cân à đúng rồi ôi mình đấy 10 nhá sắp này có đếm đi này vừa đếm lúc nãy ừ. thêm 5 nữa tức là chỗ này là 20 20 rồi. là 15 là cân cộng với thêm 5 Chuẩn thêm chưa? 10 luôn đi chị 1 2 3 chỗ này là thêm 4 triệu nữa này cho tròn cái chỗ đấy thêm mấy có 9 9 à 2 4 6 8 10 2 4 6 8 đợi tí 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 rồi tổng là thêm 15 ờ, triệu 15 là cân thôi thua bán này thì còn 8 lít đi taxi đi về đấy đó, 15 chịu rồi anh nhà đấy làm đỡ thầy? Ờ, một này hai này ba này bốn này đấy thua thì em à, đem tiền em đi về em taxi tám này chín này mười mười một mười hai mười ba mười ba mình không không, dám gì còn tiền đâu thế thôi bác cân đi chào tất cả anh em đang xem clip nhá, thì vừa các bạn xem cái clip anh em mình diễn lại với nhau ấy thì mình đã sử dụng cái máy đánh bài này mình đã vào sân chơi và mình giành chiến thắng thì cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em tường tận những cái đồ chơi để anh em đi chơi bài ná mà anh em chơi cái gì để nó là hiệu quả nhất thì anh em cố gắng anh em nán lại anh em hết xem hết cái video giúp mình thì mình sẽ chỉ ra từng cái một để anh em hiểu hơn về nó thì khi anh em đi chơi những anh em nào dùng đồ nhiều rồi thì anh em có thể hiểu hết về đồ nhưng mà những anh em nào chưa dùng đồ anh em mới chơi anh em va vấp thì anh em chưa hiểu về đồ thì anh em xem cái video này anh em sẽ hiểu thì cái đầu tiên mình muốn nói với anh em những cái sân chơi nào của anh em đi chơi liêng hay ba cây bài cào mà anh em không đưa được bài vào Đấy, anh em không đưa được cái gì vào thì bắt buộc anh em phải lấy cái áo đổi bài này cái áo đổi bài này thì nó đổi bài ở đây các bạn nhìn này đây nó là cái chỗ đổi bài của cái áo đấy thì cái cây bài như này mình sẽ ấn giấu một cây bài vào đây và cái áo này nó sẽ hút bài vào đấy và nó chạy bằng pin này các bạn nhìn này đây chạy bằng pin các bạn có thể đánh được cả ngày thoải mái anh em nhé anh em đi chơi anh em đánh được cả ngày thoải mái Đấy, cái áo này thì các bạn mặc vào các bạn đổi bài ấn vào đây là tự động hút vào các bạn nắp pin vào là nó chạy thôi Đấy, rất là dễ như thế thì ván bài nào tùy hợp với anh em thì anh em có thể đổi đấy là nói về cái áo cái áo đổi bài thì nó rất là kín máy nó rất là êm cái thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó là cái kính áp tròng hai cái dụng cụ này hai cái dụng cụ cuối này các bạn nhìn đây đó là cái máy và cái kính này cái máy và cái kính này thì bắt buộc anh em phải đưa được bài vào đấy thì đây mình thử cho anh em đó là cái kính áp tròng Đấy, cái kính áp tròng này là kính áp tròng 4D thế hệ đời mới đấy anh em nhìn này kính này mình bảo hành cho anh em một năm nhiều anh em cứ bảo là kính 7D nhưng thực ra nó chỉ là cái kính 4D đâu anh em cứ tâng bốc lên đấy. trong hộp kính này thì khi anh em mua hàng thì nó gồm một cái gắp kính này cái gậy đỡ kính này đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đeo kính áp tròng luôn khi anh em ở nhà khi anh em ở nhà mình gửi hàng qua bưu điện cho anh em thì một là anh em gắp cái kính này ra đó, anh em gắp cái kính áp tròng này ra anh em đặt lên này anh em đeo vào trong lòng mắt hai là anh em dán vào cái màn hình điện thoại anh em soi vào bài bên mình gửi thì là nó sẽ nhìn rõ nét các con lên luôn tí mình sẽ test cho anh em xem đấy và anh em đứng trước gương này anh em đứng trước gương anh em vạch cái mắt ra anh em tự anh em đưa vào anh em lia sang hai bên phát là tự động nó bám vào mắt của anh em đấy rất là đơn giản như thế thôi là anh em đeo được cái kính áp tròng này thì nhiều anh em có hỏi mình là cái kính này sau khi anh em nhìn nó là màu hồng như này thì đeo có lộ không thì xin thưa với anh em nhé đây nó là màu hồng thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt của anh em đấy nó sẽ ra màu đen anh em nhé vì cái lòng mắt của mình nó là màu đen cái kính thì nó sẽ không là màu hồng nữa đấy chỉ nhìn qua màn hình điện thoại là màu hồng này thôi còn anh em đeo vào trong lòng mắt hoàn toàn xanh chín bình thường hết đấy là cái cách đeo kính áp tròng giờ mình sẽ test cái kính này cho anh em đấy, những anh em nào sân chơi anh em mới chơi mà anh em chưa có kinh tế anh em chưa đầu tư được cái máy đánh bài thì mình khuyên anh em nên mua cái kính áp tròng đấy đây là cái kẹp kính thử này và đây là bộ bài áp tròng anh em nhớ cái này là bắt buộc các bạn phải đi với bài của bên mình anh em mới chơi được đấy anh em nhìn này đấy con này con bốn anh em này nét căng này con bốn này anh em này đấy anh em thấy chưa rất là nét anh em nhé anh em đeo kính này vào nhìn nó rất là nét đấy con này con hai này anh em này đấy cho ra nhìn như bình thường này đấy các bạn ở trên cao nhìn xuống đây nhìn được con ca này đấy anh em biết con ca nét căng lên này con này con bảy này con này con năm này anh em này con này con quy này con này con con quy là con tám này đấy con hai này Thế thì khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào và anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình thì người ta chia bài đến đâu anh em đã nhìn được cái đấy rồi anh em chơi phổ, chơi liêng chơi ba cây đều được bài cao đấy thì là anh em chưa kinh tế mình khuyên anh em nên sử dụng ấy kính áp tròng này thì khi anh em chơi anh em có kinh tế rồi anh em sẽ đầu tư sang cái máy đấy cái máy này thì nó hiệu quả như nào đây là con cvk 900 đời mới này nó có hai dòng một màu đen một màu trắng đấy thì anh em thích chơi màu nào cũng được thì giờ mình sẽ test thử cho anh em chơi anh em chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé đấy đây mình sẽ thử cho anh em chế độ chơi liêng này đấy, chơi liêng anh em nhé anh em có thể chơi được chế độ là báo nhà nào lớn nhất này báo cả làng từ lớn đến bé này bỏ lá đi cái lớn bỏ lá đi cái nhỏ đấy anh em đều chơi được hết anh em nhé anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình và khi đi chơi anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai đấy và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim và nghe gọi như bình thường anh em nhé đấy mình sẽ test thử cho anh em đấy anh em thấy chưa đặt bài xa gần máy đều báo hết anh em nhé đấy anh em thấy này xa gần máy đều báo này đấy máy báo mình bỏ đi hai lá thì mình bỏ đi hai lá bài mình đây là bài lớn đây là mình chơi chế độ mình làm cái còn mình chơi làm con thì mình sẽ cài đặt chế độ làm con đấy 9 điểm là bài lớn nhất anh em nhé mình sẽ thử cho anh em chế độ làm làm con trước làm cái trước xong mình sẽ tiếp sang chế độ làm con các bạn nhé đặt bài phát máy báo ngay đấy máy báo mình bỏ đi ba lá anh em này mình bỏ đi ba lá bài mình là bài lớn nhất các bạn chơi bao nhiêu tụ cũng được Đấy, 39 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng máy bài tai nghe Đấy, nó báo về cho anh em rất là kín tiền anh em phủ lên mặt đây và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim nghe gọi như bình thường đó các bạn thấy máy báo bài rất là nhanh nhé đặt xuống phát là máy báo ngay này Đấy, bài của mình 8 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đấy là cái chế độ làm con còn giờ mình sẽ thử sang chế độ làm cái anh em này đang chế độ làm cái anh em à làm con máy báo mình bỏ đi 5 lá nhưng mà giờ chia từ nhà này mình là con thôi đấy thì mình sẽ chỉ bỏ đi ba lá rác thôi đó, còn ba lá đệm hai lá đệm ở đây tổng là 5 thì cái bài lớn đây là bài mình đây đó, bài mình là bài lớn nhất ok cho anh em 8 điểm là bài lớn nhất đấy nên là các bạn đi chơi các bạn làm con hay các bạn làm cái gì các bạn cũng đều có thể chơi được nên là anh em đi vào sân chơi anh em thấy cái đồ chơi nào nó phù hợp với cái sân chơi của anh em thì là anh em đưa vào sân chơi đấy để anh em chơi đấy, rất là hiệu quả anh em nhé bảy mình bỏ đi 5 này hai lá rác đệm ở đây tổng là 7 thì bài lớn nhất của mình là bài này đấy, nên là anh em đi chơi anh em cứ đưa vào sân chơi là anh em giành chiến thắng thôi đấy các bạn nhé nhiều sân chơi của anh em là cài rua cơ tiếp bích đấy, anh em chơi chất nào lớn thì mình sẽ cài cho anh em chất đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ là chơi bài cào nhé chơi bài cào anh em cũng có thể chơi được hết đấy mình chơi bài cào mình sẽ chơi bán cái này mình sẽ báo nhà nào lớn nhất này nhiều anh em hỏi mình là đây anh ơi khi đặt máy này máy nó báo rồi chẳng hạn máy nó báo 4 rồi đấy nhưng khi mình bốc đi này máy nó lại báo anh em biết chưa bốc đi máy nó báo ngay báo nhà số 2 lớn mình sẽ bán cái về bài mình đây là bài lớn đấy bài của mình 7 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đây là chơi bài cào Đấy, bài cào thì anh em ở trong nam anh em hay chơi anh em chơi chục tụ 15 tụ anh em đều chơi được hết anh em nhé Đấy. ba này bốc đi này Đấy. anh em thấy chưa máy lại báo cho mình nhà số 1 là nhà lớn này anh em này một này Đấy, bài của mình 6 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa máy bài tai nghe vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối anh em nhé một này đấy bốn là nhà lớn nhất anh em này bốc bà phát máy nó báo ngay anh em nhé nhà này sẽ là nhà lớn này anh em này 9 điểm ok chưa anh em đấy rất là chuẩn xác thì anh em nào cần cái sản phẩm này hay là anh em cần hưng hải tư vấn thêm cái gì thì anh em cứ alo cho anh Hưng, Hưng sẽ tư vấn để anh em hiểu hơn về những cái sản phẩm này nó có những cái đồ gì để anh em đi chơi anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì anh em cứ alo cho mình để chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video